Xin chào tất cả quý vị các bạn à, Bạn đang đầu tư cổ phiếu gì? Bạn đang nắm giữ hay là đang đứng ngoài thị trường? Bạn đang kiếm được bao nhiêu lợi nhuận? Hay là bạn đang mất tiền? Tất cả những điều này đó là những cái quyết định của chúng ta à, Trong cuộc sống chúng ta thì chúng ta thấy là tất cả các sự kiện nó đến với chúng ta Nó đều có gì ạ? Nó đều mang lại một cái ý nghĩa nhất định nào đó vì cái chính cái ý nghĩa mà nó mang lại cho chúng ta nó tạo ra những cảm xúc và cái cảm xúc đó nó khiến chúng ta hành động và hành động nó tạo ra kết quả của mỗi chúng ta đầu tư chứng khoán là một lĩnh vực dũng tin chắc là nó là rất hấp dẫn với phần đông chúng ta bởi vì ờ, nó giúp chúng ta đạt được cái nhu cầu về tài chính về danh vọng đặc biệt là gì ạ à? chúng ta thấy được ở trong một cộng đồng tuyệt vời tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng mang lại chúng ta những kết quả tương tự như vậy khi chúng ta ở một cái danh vọng ở mức rất là cao thì điều gì diễn ra phần lớn các nhà đầu tư khi mà chúng ta đang ở cái danh vọng rất là cao mọi thứ chúng ta cảm giác là rất tuyệt vời thì đó là những thời điểm mà chúng ta trở danh vọng cao điều gì diễn ra dẫn đến bế tắc bởi vì chúng ta không hiểu rõ khi nào chúng ta tham gia thị trường đây là một trong những cái nguyên nhân của rất nhiều các nhà đầu tư khi chúng ta không biết là thị trường đang ở đâu chúng ta lại tiếp tục mua vào à, trước khi à, chia sẻ à, về thị trường à, tuần tới sẽ riêng như thế nào chúng ta sẽ nói về câu chuyện của Fed của kinh tế vĩ mô hiểu rõ được rằng là mọi thứ nó đang ở đâu để chúng ta có thể tham gia thị trường hay thoát ra khỏi trường nếu chúng ta không không hiểu rõ được rằng là gì ạ à, những yếu tố kinh tế vĩ mô tác động như thế là thị trường và thị trường phản ánh như thế nào với kinh tế vĩ mô bằng những cái gì ạ à, phần phân tích kỹ thuật bằng cái mà chúng ta phân tích dựa trên những cái nền tảng à, vĩ mô cơ bản và đặc biệt là kỹ thuật để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường thì bạn chẳng bao giờ thành công được trong đầu tư à, hôm qua Dũng có nhận được hai cái thông tin thực tế thì bạn này bạn không muốn chia sẻ nhưng ờ, có lẽ là cũng xin lỗi bạn cũng sẽ chia sẻ ở đây ạ bởi vì ờ, chúng ta cần phải chia sẻ để cho phần đông chúng ta nhìn nhận được cái góc nhìn về đầu tư như nào có bạn bạn cũng đã theo dõi kênh của Dũng thậm chí là tham gia kênh của Dũng trong quá trình đầu tư bạn này thì ờ, sau quá trình bạn đi nước ngoài kiếm được 300 triệu bạn có được 300 triệu trong quá trình đầu tư và sau đó thì ạ thị trường đang rất là tốt và bạn đã có lãi khoảng độ 200 triệu đồng tức là khoảng 500 triệu đồng 500 triệu đồng các bạn ạ Dũng nhớ là đây là Dũng không muốn chia sẻ cái nội dung cái chat của bạn cho Dũng ở đây Tuy nhiên thì sau khoảng một thời gian Sau khoảng thời gian ở đây ạ Bạn đã mất hết toàn bộ số tiền đó Và hiện tại số vốn của bạn trong này Đó là gì ạ Số vốn của bạn trong này Đây là số vốn của bạn trong này chỉ còn bao nhiêu ạ còn có 20 triệu đồng đấy ạ 300 triệu lãi được 200 triệu và hiện tại chỉ còn 20 triệu đồng Vậy giờ để làm thế nào bổ sung kiến thức hay là tiếp tục đi làm hay làm gì để có số vốn mà chúng ta đã nhé phải mất bao nhiêu công sức học tập ở nước ngoài làm việc nước ngoài mới có 300 triệu nhưng khi về Việt Nam kiếm được khoản tiền rất là đơn giản dễ dãi với chúng ta cực kỳ dễ dãi luôn ạ với khoản tiền quá là dễ dãi đó là gì ạ à? 200 triệu trong khoảng thời gian ngắn tuy nhiên thì họ gì ạ đã làm phớt lờ những cái yêu cầu mà Dung chia sẻ tất cả những cái mà Dung chia sẻ là cần phải đứng ra ngoài phải thoát ra khỏi thị trường và dẫn đến câu chuyện của bạn như vậy vậy làm thế nào để chúng ta thoát ra khỏi cái việc như này thì Dũng sẽ có những cái video để hướng dẫn chúng ta làm sao để thoát ra khỏi cái điều này cái điều này là các bạn cần hiểu rõ là không phải là bây giờ chúng ta cứ học kiến thức về đầu tư chứng khoán để chúng thoát ra ngay được bởi vì thực tế gì ạ ở trong mỗi một chu kỳ thị trường chứng khoán trong mỗi một gì ạ, giai đoạn thị trường chứng khoán không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiếm được tiền nhanh nhanh và ngay mà thực tế là chúng ta cần phải rất nhiều thời gian mới kiếm được chúng biết rằng là phần lớn chúng ta sẽ không thích nghe những câu chuyện kiểu dạng như này bởi vì chúng ta thích là làm sao để kiếm được nhanh lúc này làm thế nào để có gì ạ có một khoản lợi nhuận nhanh và ngay bởi vì chúng ta đang gì ạ? trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn bản thân chúng ta đã thất bại năm 2010 thời điểm đó thì cũng trong một khoảng thời gian kiếm tiền rất là nhanh ờ, thực tế là mọi thứ nó đến với mình quá là nhanh nên chính vì vậy mình đã gì ạ đầu tư và đây chính là lý do à, dẫn đến là nhanh quá và mình chưa có trải nghiệm chưa có kinh nghiệm và đặc biệt là lúc đấy Dũng đã gì ạ nhận một cái ủy thác rất là lớn và sau đó Dũng đã gì ạ trải qua cái sự mất mát tuy nhiên cái việc ở đây cái việc ở đây đó là gì ạ tất cả những cái việc mà Dũng chia sẻ bao nhiêu anh chị em chúng ta có thể comment cái điều này ạ nếu anh chị em đã từng là học viên của Dũng anh chị em đã từng nghe Dũng là đã có những người người ta kiếm được gì ạ bốn trăm phần trăm lợi nhuận mà những người là một chuyên gia rất là giỏi người là đã có ảnh hưởng rất lớn ở trên thị trường và hiện tại chúng ta họ đã kiếm được 400% lợi nhuận nhưng sau kết thúc chu kỳ năm 2018, họ đã âm 30% trong tổng số tài khoản của bạn với số tiền rất lớn. Toàn bộ số tiền của bạn, bạn đó cũng như toàn bộ số tiền của khách hàng của bạn đó với số tiền rất lớn như vậy. Cái câu chuyện này Dũng đã chia sẻ, đã nói hàng ngày. Phần lớn một số anh chị em rất là hiểu và nghe. Nhưng tuy nhiên đến một thời điểm nào đó, họ không muốn nghe nữa. Thậm chí là họ có những cái gì chỉ trích họ có những cái gì ạ đổ lỗi họ có những cái phàn nàn và đặc biệt là thậm chí là họ công kích rất là nhiều cái điều này nó không quan trọng ạ điều này nó không quan trọng đối với dũng bởi vì dũng đã hiểu điều này và điều gì diễn ra với chúng ta lại tiếp tục quay trở lại bài học ở đây ạ Nếu bạn có nghe câu chuyện đó có thể comment số 1 không ạ? Nếu các bạn comment số 1, nếu bạn đã từng nghe câu chuyện này, cái câu chuyện này đã được lặp đi lặp lại không những khóa học nọ đến khóa học kia, bất cứ khóa học nào Dũng đều chia sẻ bởi vì trong một lúc thị trường đang đi lên mọi thứ đang đi lên tuyệt vời thì mọi thứ đó gì ạ à? là như vậy đấy ạ à. và chúng ta sẽ thấy một câu chuyện tiếp theo tí nữa như chia sẻ đó là lúc mà thị trường nó tạo đáy thực sự lúc mà nhà đầu tư đang cần gì ạ à? vốn những nhà đầu tư đang cần tiền những nhà đầu tư đang cần phải có một lượng tiền lớn để tham gia thị trường thì họ đã hết sạch tiền rồi không thể đầu tư được nữa vậy bạn đang làm gì bạn đang ở đâu mà đang muốn điều gì câu chuyện đây nếu chúng ta nghĩ rằng là kiếm được thật nhanh giống như đánh bạc trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán điều đó không thể nếu các bạn theo dõi một cái kênh thông tin ở đó trên thị trường chứng khoán thì chúng ta sẽ thấy có hai điều như sau ạ với các chuyên gia về đầu tư chứng khoán với những người đang nói chúng ta biết rằng thời, thời đầu tư chứng khoán thì họ nói chúng ta điều gì ạ các bạn có thể comment nhé nếu các bạn nhìn thấy trên thị trường chứng khoán vào một thời điểm nào đó thì họ có bao giờ có chia sẻ chúng ta là cái thời điểm là chúng ta phải thoát ra chúng ta phải đứng ngoài chúng ta cần phải nghỉ ngơi chúng ta cần phải làm gì ạ phải gì ạ bảo vệ tiền bảo vệ tiền nhưng tuy nhiên họ sẽ nói với chúng ta một câu chuyện khác câu chuyện này họ sẽ nói chúng ta một câu chuyện khác đó là gì ạ thời điểm này tuy rằng các tổ chức thế giới họ đã bán ra nhưng hiện tại dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân đang chiếm 80% thị trường 80% thị trường và đây là cơ hội để chúng ta thấy là vì nhà đầu tư cá nhân chúng ta đang vẫn chiếm được 80 phần trăm thị trường nhưng chúng ta không hiểu rằng là nếu nhà đầu tư tổ chức nước ngoài họ đã bán ra họ đã rút ra khỏi thị trường 80 phần trăm nhà đầu tư chứng khoán đang còn bám thị trường đó chính là những nhà đầu tư đang bị thua lỗ đáo chính là nhà đầu tư đang bị thất bại nhưng họ coi cái việc đó là những cái gì ạ à? là những cái thông tin tuyệt vời để giúp cho nhà đầu tư cá nhân chúng ta giữ thêm cổ phiếu tiếp tục kéo dài trong suốt thời gian vừa qua nếu bạn đã đọc nghe cái thông tin đó Dũng không muốn nói cái câu chuyện đó là ai những câu chuyện này khi mình đọc cái thông tin thì thấy rằng nếu anh chị em thấy là bất động sản nếu ai đó chuyên gia bất động sản họ nói điều gì ạ sẽ có những người sẽ nói rằng gì ạ đây là cơ hội để đầu tư bất động sản sẽ có những người nói gì ạ bất động sản nó sẽ còn rất nhiều cái phân khúc để chúng ta mua vào có những người nói rằng gì ạ cơ hội nếu ai đó sợ hãi thì đây là cơ hội nhưng hỏi thức hỏi thức hỏi tại sao họ có mua vào hay không hỏi thực sự họ có tham gia thị trường không hỏi thực sự họ có làm như giống như họ đang làm không ạ câu chuyện này là câu chuyện chúng ta cần phải gì ạ họ đang nhìn thấy điều gì ạ họ nhìn thấy điều gì chúng ta cũng đang nhìn thấy điều gì khi chúng ta đang nhìn thấy đấy thì cái ý nghĩa cái ý nghĩa mà chúng ta đang nhìn thấy chúng ta quan sát chúng ta thấy nó như nào hay là cảm xúc chúng ta ở giai đoạn đó như nào với thị trường như này với dũng thì à đó là cảm xúc bình an tôi biết dũng nói cái điều này có lẽ là một số anh chị em đang bị thua lỗ chúng ta dễ thấy là ơ tại sao ông này bình an mà trong đó mình đang thua lỗ mà ông không đau khổ cho cái câu chuyện của mình nhưng thực tế rất là như vậy bởi vì mình đã rút ra khỏi thị trường khá là lâu và mình đã tiếp tục theo dõi và cơ hội nó có tiếp tục đến ra dạ, đến với Dũng trong thời gian tới nhưng sẽ có một bạn sẽ nói rằng là ông này ăn sẽ ăn trên cái sự đau khổ người khác bởi vì ông đã kiếm được khoản lợi nhuận khá là nhiều rồi bây giờ ông lại đợi ông dình bắt đáy ông lại dừng mua cổ phiếu giá rẻ và đây là gì ạ nó vi phạm nhân quả đấy có những bạn bạn chia sẻ như vậy ạ theo các bạn thấy là câu chuyện nó buồn cười không ạ khi mà kiến thức chúng ta kiến thức chúng ta nền tảng nghị lực lòng tham chúng ta không có khi mà chúng ta thua lỗ thì chúng ta nói một ai đó ở ngoài kia họ ra gì ạ à? vô trách nhiệm họ vi kỷ luật bởi vì cổ phiếu nó tiếp tục giảm nhưng thực tế thì ạ à, cổ phiếu giảm nó đến từ ai ạ à? cổ phiếu giảm thực tế là gì ạ à? nó do quy luật cung cầu đấy ạ à? đúng không do tất cả là do quy luật cung cầu tất cả là do chu kỳ thị trường tất cả là do gì ạ do thời thế thời thế thì tạo ra anh hùng thị trường cũng tương tự như vậy khi thị trường tăng tất cả xuất hiện rất nhiều rất nhiều nhà đầu tư thành công rất nhiều nhà đầu tư vĩ đại rất nhiều những người mà kiếm được nhiều hơn tiền so với các nhà đầu tư tổ chức rất nhiều so với các nhà đầu tư quản lý quỹ tuy nhiên họ lúc đấy họ nói rằng gì ạ tưởng mấy ông quản lý quỹ ra sao tưởng mấy ông chuyên gia như thế nào tưởng mấy ông kia giỏi đến đâu nhưng thực tế thì ạ à, mọi thứ không bằng lợi nhuận của họ họ kiếm được bao nhiêu và thực tế cũng Dũng đã được so sánh với rất nhiều nhà đầu tư tương tự như vậy nhưng điều này nó không quan trọng bởi vì chu kỳ thị trường thị trường nó luôn là như vậy và chúng ta đã nhìn thấy điều này có thể comment số 1 không ạ à, thực tế comment để chúng ta nhìn ra cái vấn đề này để chúng ta học bài học thôi không phải là à, cái mà chúng ta để à, nâng ai lên hạ ai xuống và tất cả những điều này Dũng muốn đó chúng ta đó là những bài học Câu chuyện cách đây một vài hôm Dũng có chia sẻ quý vị các bạn Đó là những cái con số Thường thì thông thường Dũng đưa những con số Đưa ra những ngày tháng cụ thể Điều gì ạ? Theo các bạn là thường thì Dũng đưa ra những con số đưa những ngày tháng cụ thể làm gì ạ? Để làm gì ạ? Để làm gì ạ? Có ai có thể comment Để chúng ta ghi dấu ấn Để chúng ta hiểu rõ rằng là Những cái con số đó chúng ta có thể biết trước được chúng ta có thể biết trước thị trường nó đang đi về đâu chúng ta có thể biết trước là thị trường nó có rủi ro hay không chúng ta có thể biết trước rằng là chúng ta có khi nào chúng ta tham gia thị trường với cái sự rủi ro thấp nhất chúng ta có thể biết trước rằng là gì ạ thời điểm nào chúng ta tham gia thị trường với khả năng lợi nhuận chúng ta được nhiều nhất nhưng thực tế gì ạ phần lớn mọi người sẽ không làm như vậy bởi vì họ không muốn tư duy bây chúng ta quay trở lại câu chuyện của thị trường. Dấu ấn, mốc thời gian. Những bài học, những trải nghiệm của mỗi chúng ta, đó là những bài học Dũng muốn chia sẻ. Tại vì tất cả cái điều này, thị trường đạt đỉnh. Thời điểm nào thị trường đạt đỉnh, thị trường nào đạt đáy, thị trường nào mà có khả năng bị thua lỗ rất mạnh, thì thời điểm nào là các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh, thời điểm nào là thời điểm nào là gì ạ? thời điểm nào là chúng ta phải thoát ra thị trường thời điểm nào chúng ta cần phải đứng ngoài thời điểm nào chúng ta chuẩn bị tiền vốn và mọi thứ để chúng ta tham gia thị trường tất cả những điều đó chúng ta đều có thể có chiến lược có kể kế hoạch để chúng ta chủ động bước vào một chu kỳ thị trường mới tuy nhiên chúng ta không làm điều này bởi vì chúng ta muốn kiếm tiền thật nhanh và chúng ta muốn thì đầu tư thật nhanh dung không muốn nói rằng là để đầu tư thành công ngoài kiến thức nền tảng trải nghiệm kinh nghiệm thì chúng ta cần phải có gì ạ sự biết ơn những trải nghiệm từ chính bên trong chúng ta tình yêu và lòng biết ơn là hai cảm xúc cực kỳ lớn để giúp chúng ta trưởng thành hơn thành công hơn nhưng chúng ta đã làm điều gì ạ à? khi chúng ta bị thụ lỗ có ai có biết ơn những khoản thua lỗ chúng ta không không điều này không có ạ à. không ai có thể biết ơn những khoản thua lỗ chúng ta vì vì đấy những bài học tuyệt vời nhất mà gì ạ à? chúng ta được học nhưng chúng ta lại tiếp tục vô ơn chúng ta đổ lỗi chúng ta phàn nàn chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không có nguồn lực chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không gì ạ à, hợp thời hay thậm chí là có một bạn hỏi là năm nay em gì ạ à, năm nay em đi sâm bói và em là sao kế đô khi mà em là sao kế đô nên thị trường đầu tư và em bị thua lỗ có phải là nguyên nhân do à, số của em hay không và chúng ta đã có rất nhiều câu chuyện kiểu dạng dạng như vậy nhưng thực tế câu chuyện này là câu chuyện của gì ạ à, của sự biện ngụy biện đúng không ạ sự bị ngụy biện của mỗi chúng ta chúng ta sẽ quay trở lại một câu chuyện khác nữa trước khi chúng ta nói về thị trường tại sao chúng ta lại nghe những câu chuyện như này bởi vì các bạn sẽ không biết rằng là đã có bao nhiêu người người ta bị thua lỗ có bao nhiêu người những số phận mọi thứ đang ở ngoài kia Dũng nói nói anh chị em tất cả những câu chuyện này những cái số phận này để Dũng làm sao để giúp cho chúng ta chúng ta cũng là cũng những con người như vậy chúng ta có thể là những cái hoàn cảnh như vậy làm thế nào để chúng ta có thể thành công làm thế nào để chúng ta có thể thoát ra con người chúng ta lúc này không ai có thể giúp chúng ta được ngoài chính con người chúng ta chỉ chính chúng ta mới có thể giúp chúng ta đó là chúng ta gì ạ hãy chịu trách nhiệm hãy nhận ra nó hãy gì ạ chúng ta chơi với bạn chơi với dại thì thêm dại chơi với khôn học hết khôn nếu chúng ta chơi với những người dại nếu chúng ta chơi với nhóm gì ạ nhóm mà chỉ mong muốn là kiếm được thật nhanh thì chúng ta sẽ trả giá rất nhanh nếu chúng ta học về kiến thức học về nền tảng học về tư duy thì chúng ta sẽ kiếm được nhanh và đó chính là chúng ta gọi là mô phỏng mô phỏng hãy mô phỏng chúng ta có rất nhiều cách để mô phỏng để thành công vậy làm thế nào để chúng ta mô phỏng cái điều thứ nhất bạn tìm ra cho mình một cái gì à, ai đó mà bạn nghĩ rằng là nó phù hợp với bạn bạn nghĩ rằng là những người này có thể giúp bạn và người này phải có cái thành tích ít nhất là 3 đến 5 năm giúp tùy theo các bạn bao nhiêu ạ à? nếu một hai năm không nói thì giải ít nhất phải bốn năm trở lên ạ à. nếu họ có cái gì ạ à? họ có đầu tư thành công trải nghiệm thực tế ít nhất từ 3 đến 5 năm thành công đặc biệt là những cái chu kỳ lớn như này họ thành công họ luôn luôn thành công thì đó là cách bạn mô phỏng có rất nhiều cách mô phỏng họ làm gì chúng ta làm đó họ đọc gì chúng ta đọc đó và họ gì theo dõi cái gì chúng ta đọc đó cách đầu tiên hãy mô phỏng đó tại vì khi chúng ta mô phỏng chúng ta có nguồn năng lượng của những người thành công chúng ta sẽ có những cái tư duy của người thành công và chúng ta có những trải nghiệm thành công nhanh nhất để giúp chúng ta từ một con người có thể là chưa thành công hay là thất bại trở thành con người đi tắt trong thành công chúng ta có cách mô phỏng thứ hai là các bạn có thể tự học nhưng tuy nhiên thì ở ngoài kia có rất nhiều sách rất nhiều sách các bạn ơi sẽ có rất nhiều sách để các bạn đọc và các bạn trải nghiệm tuy nhiên các bạn phải biết lựa chọn những cuốn sách bởi vì có sẽ có những cuốn sách được PR rất là lớn và khi các bạn đọc sách những cuốn sách PR đó các bạn đọc sách bạn không hiểu bạn lại trả giá rất là lớn nên trước khi chúng ta đọc sách thì chúng ta không thể hiểu là sách đó có áp dụng thị trường chứng khoán được Việt Nam hay không những cuốn sách đó có thể giúp chúng ta cải thiện được cái tư duy chiến thắng của chúng ta tư duy đầu tư hay không nên chính vì vậy việc mà đọc sách để chúng ta trải nghiệm từ quá trình đầu tư trên những cái gì ạ trải nghiệm thực tế của chúng ta cũng là một cách rất là quan trọng và các bạn sẽ có rất nhiều sách các bạn có thể mua 20 cuốn sách mua 20 cuốn sách sau đó đọc nghiên cứu khoảng độ chọn khoảng 5 cổ phiếu 5 sách để các bạn tiếp tục nghiên cứu đào sâu để giúp cho bạn có nền tảng và đó cũng là một cách để giúp các bạn đi nhanh hơn Tuy nhiên có một cái cách nữa đó là chúng ta hãy gì ạ à? tìm những người bạn thành công của chúng ta chúng ta sẽ có những người bạn chúng ta chơi với 5 người thành công chúng ta thành công nhưng nếu chúng ta chơi với 5 người thất bại 5 người đổ lỗi 5 người phàn nàn 5 người gì ạ à? vô trách nhiệm thì chúng ta sẽ là người vô trách nhiệm thứ sáu vậy điều gì diễn ra nếu chúng ta lại tiếp tục sống với cuộc sống thờ ơ, đổ lỗi, phàn nàn. Một số các bạn hỏi Dũng là bây giờ hôm năm nay mua cổ phiếu gì? Mua cổ phiếu gì lúc này? Tham gia cổ phiếu như thế nào lúc này? Và đây là những câu chuyện họ đang nói đây ạ. Đây là câu chuyện ạ. sống thần bất động sản đến rồi Vậy điều gì đang diễn ra? Chúng ta chẳng hiểu gì về gì ạ, à? cổ phiếu, chẳng hiểu về thị trường, chẳng hiểu chẳng biết gì ạ, à? nhưng chúng ta vẫn cứ nói câu chuyện như vậy. Và một vài người ai đó ngoài kia khi mà chúng ta cũng đang trong hoàn cảnh như vậy thì chúng ta được đồng cảm và chúng ta rất là vui khi một ai đó nói cổ phiếu bất động sản chuẩn bị bước vào sóng thần đúng không? Chúng ta sẽ nói một câu chuyện nếu cổ phiếu bất động sản nó có thể tăng nếu nó có tăng đợt này thì chu kỳ sau bạn sẽ là người trả giá rất là đắt bởi vì bạn chả hiểu vì nó tại sao nó lại vận động như vậy tại vì chúng ta tiếp tục bắt đáy trong rất nhiều giai đoạn khác nên chính chúng ta đã bị thua lỗ bây giờ chúng ta sẽ đi từ cái gốc được không ạ anh chị em muốn Dũng chia sẻ từ cái gốc không ạ hello chúng ta chia sẻ từ cái gốc để chúng ta hiểu là nếu đầu tư lúc này chúng ta nhìn về cái gốc để chúng ta đầu tư như thế nào điều đầu tiên ạ theo các bạn thời điểm này chúng ta nhìn quan sát thị trường nhá bắt đầu chúng ta quan sát thị trường chúng ta quan sát mọi cái hành vi diễn biến thị trường trong thời gian tới chúng ta quan sát về kinh tế vĩ mô chúng ta quan sát về mọi thứ sau đó chúng ta quan sát về gì ạ cách gì ạ cách mà thị trường chung đang vận động như nào khi chúng ta quan sát về kinh tế vĩ mô xem là sự gì ạ sự liên thông hay sự đồng nhất giữa kinh tế vĩ mô và những cái biểu đồ kỹ thuật nó đang ở đâu lúc này chúng ta gì ạ? từ hai cái điều này chúng ta có thể quan sát về thị trường chứng khoán quan sát gì ạ xem là cổ phiếu chúng ta như nào nhưng bây giờ chúng ta đã đang làm gì ạ chúng ta chỉ nói về cổ phiếu chúng ta bởi lý do thì sao bởi lý do chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu của chúng ta đúng không ạ lý do chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu chúng ta chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu nên chúng ta đang mong muốn rằng là làm nào để ai đó đồng thuận với chúng ta nếu ai đó nói về cổ phiếu chúng ta thì chúng ta sẽ gì ạ à? sẽ sẵn sàng nghe họ follow họ và chúng ta sẽ tiếp tục giữ cổ phiếu đúng không ạ nếu có như vậy comment số 2 cái comment số 2 ạ à? sóng hồi thì vẫn có sóng hồi đó ạ à. năm nào cũng sóng sóng hồi nhưng quan trọng là chúng ta có giữ được tiền hay không ạ à? câu hỏi là năm nay có sóng hồi hay không ạ à? năm nào cũng có sóng hồi chúng ta có giữ được tiền hay không ạ à? bắt đầu từ buổi sau Dũng sẽ có những cái bài cố trình cho chúng ta các bạn sẽ để cố trình cùng để Quang Dũng trên trên sóng để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn nếu các bạn nào sẵn sàng có thể lên cốt trình trực tiếp trên sóng của Quang Dũng DVD nếu các bạn nào sẵn sàng trong những phần sau nữa phần sau nữa thì có thể comment số 3 đúng không ạ tức là Dũng sẽ cùng các bạn lên sóng và Dũng sẽ gì ạ chia sẻ những cái trải nghiệm cũng như là câu hỏi của quý vị bạn để Dũng gì ạ Dũng giúp cho các bạn đặc biệt là bạn nào đó có thể hiểu rõ tại vì các bạn là những người trực tiếp trực tiếp các bạn có hỏi trực tiếp để Dũng có thể giúp cho các bạn như thế thì à, nó khách quan hơn hello các anh hiểu ý không ạ nó sẽ khách quan hơn mong rằng là trong buổi sau chúng ta sẽ có những cái buổi à, đấy. bắt đầu từ đợt này Dũng sẽ có những cái sóng hiểu dạng như vậy để giúp chúng ta nhìn rõ về thị trường hiểu rõ về thị trường ok tuyệt vời rất nhiều bạn đang comment ở phần dưới Ok Dũng hôm nay chúng ta sẽ nói về góc nhìn về kinh tế vĩ mô Theo các bạn thời điểm này các bạn có thể comment thời điểm này cái điều gì mà chúng ta đang nhìn thấy ở trên thị trường kinh tế vĩ mô các bạn có thể comment ở phần dưới các bạn các bạn nhìn thấy kinh tế vĩ mô thời điểm này nhá nhắc đến thời điểm này các bạn nhìn thấy điều gì ạ hello các bạn comment đúng không ạ hãy comment này comment thời điểm này các bạn nhìn thấy điều gì ạ chúng ta sẽ xem là các bạn đang nhìn thấy điều gì về kinh tế vĩ mô thế giới trong nước tất cả mọi thứ các bạn nhìn thấy điều gì bạn nghe thấy điều gì bạn thấy điều gì bạn quan sát điều gì bạn gì ạ bạn hành động như thế nào tất cả cái điều này bạn có thể quan sát đầu tiên chúng ta nhìn thấy chúng ta nghe thấy chúng ta quan sát thấy cảm xúc chúng ta như nào và chúng ta hành động như nào để lạm phát ạ à. chúng ta nhìn thấy lạm phát ngoài ra chúng ta còn thấy điều gì nữa à? đi xuống còn thấy điều gì nữa à? các bạn còn comment là lạm phát mỹ đang gia tăng còn điều thấy điều gì nữa ạ hãy gì ạ bất ổn còn thấy điều gì ạ tất cả cái điều này chúng ta cứ nhìn thấy ạ dũng sẽ phân tích một cách khách quan rồi khách quan thôi không phải nói suy thoái lạm phát bất ổn lạm phát bất ổn và nhiều yếu tố khác ạ Vậy đầu tiên chúng ta sẽ là cái từ lạm phát. Còn gì nữa? Lạm phát tiếp tục nói lạm phát. Và có ai có gì ạ? À? Có nghe thấy là phép có khả năng tiếp tục tăng lãi suất ở mức cao không ạ? À? Nếu ai có nghe rõ là phép cái khả năng tiếp tục tăng lãi suất ở mức cao, nếu lạm phát Mỹ tiếp tục ở mức cao thì bản thân phép sẽ nâng lãi suất để làm sao gì ạ? À? Giúp cho giúp cho lạm phát có thể ổn định lại. Vậy khi mà lạm phát phép đang tăng lãi suất ở mức cao rồi tiếp tục cao là 0,7 phần trăm điểm tức là ở mức cao là 0,75 thì liệu khi mà tăng 0,75 phần trăm thì liệu nó dừng ngay ạ à? quý sau nó dừng ngay không ạ à? quý sau nữa nó có dừng ngay không ạ à? quý sau nữa nó có dừng ngay không ạ nếu nó tiếp tục tăng như vậy vậy khi nó tăng như vậy thì điều gì diễn ra đầu tiên là 0,75 hay 0,5 vậy nếu tiếp tục gia tăng Fed tiếp tục tăng lãi suất thì điều gì đó là đồng USD chúng ta là đồng USD tăng giá hay giảm giá chúng ta cái comment từng phần ạ chúng ta hãy học như này tại vì chúng ta sẽ thấy là chúng ta không thể học được như các chuyên gia ngoài kia các bạn hiểu không ạ chúng ta sẽ không thể học được như các chuyên gia ngoài kia bởi vì Dũng muốn cho các bạn học một cách đơn giản nhất về lạm phát về phép về gì ạ về đồng tiền về mọi thứ rõ ràng là khi mà phép tăng lãi suất thì làm cho USD tăng giá Bao nhiêu anh em đấy là cái chỉ số đồng USD đang có dấu hiệu tăng giá có để comment số 1 ạ. À. Tức là đồng USD ấy, nó là cái đồng bạc xanh, nó có cái biểu đồ riêng của nó và nó đang có xu hướng tăng giá và tiếp tục tăng giá. Comment nhé. Khi mà tăng giá thì chúng ta thấy điều gì diễn ra? Bây giờ chúng ta comment nhá. Nếu đồng USD tăng giá thì điều diễn ra chúng ta sẽ nhìn về các lộ kinh tế Mỹ nhá hãy quan sát Dũng muốn cho chúng ta thấy là chúng ta học rất là đơn giản thôi ạ chúng ta không phải nghe những cái gì đó nó mang tính chất phức tạp nó mang tính chất là gì ạ khó hiểu ngoài kia cả vậy khi mà USD tăng giá thì rõ ràng là lãi à USD tăng giá thì lãi suất tăng đúng không lãi suất tăng thì nhà đầu tư người ta có tiếp tục đầu tư hay không ạ à? người ta có tiếp tục mở rộng quy mô không người ta có tiếp tục gửi tiền hay là người ta gửi tiền vào tiết kiệm người ta có gửi vào tiết kiệm hay người ta, người ta tiếp tục đầu tư mở rộng ạ à? nếu bây giờ chúng ta thấy là lãi suất tiếp tục tăng thì chúng ta có dạy gì để chúng ta đi tiếp tục đầu tư không hay là chúng ta gì ạ à, tạm thời gửi tiết kiệm cho an toàn bởi vì chúng ta chẳng biết là kinh tế nó tiếp tục suy thoái bao lâu ạ à? Vậy rõ ràng là việc mà giảm đầu tư là diễn giảm Có hai lý do Lý do thứ nhất là lãi suất tăng thì nó làm chi phí tăng đúng không ạ Tư chi phí vay tăng Chi phí vay sẽ tăng Và lãi suất tăng nó biểu hiện là gì ạ Ngân hàng nhà nước hay là Fed có xu hướng là hút tiền về đúng không ạ Có xu hướng hút tiền về Tiếp tục hút tiền về đúng không đúng không tiếp tục hút tiền về chúng ta nhìn cái điều này không ạ tiếp tục hút tiền về và chúng ta biết rằng là để cái lãi suất khi nào nó giảm thì chúng ta chưa biết đúng không khi nào mà phép không tăng lãi suất chúng ta chưa biết nhưng tiếp tục tăng là người ta lại tiếp tục hút tiền về thì người ta lại tiếp tục dừng đầu tư vậy bây giờ chúng ta nếu hút tiền về thì chúng ta có nhìn một góc độ khác một là nội tại nha nếu mà kinh tế mỹ và hội tại họ gì ạ à? họ giảm đầu tư họ giảm đầu tư thì điều diễn ra thì họ giảm đầu tư thì họ có tiếp tục sang Việt Nam đầu tư không ạ họ họ có tiếp tục sang các nước khác đầu tư không ạ hay là họ giảm đầu tiên họ giảm đầu tư cái thứ hai là họ lại tiếp tục rút tiền các nước khác về đúng không ạ có phải không ạ họ lại tiếp tục rút tiền ở các nước khác về ai có đồng ý với Dũng điều này không ạ tức là thay vì họ mở rộng đầu tư thì họ để dừng đầu tư nhưng ngoài ra họ lại tiếp tục rút tiền về chứ không phải là họ tiếp tục đi đầu tư và thứ ba nữa là gì ạ vì việc mà làm ăn vì lãi suất vì mọi thứ nó đang gia tăng nên họ làm gì nữa ạ họ sẽ giảm chi tiêu đúng không ạ rút tiền về giảm chi tiêu à, anh chị em có đồng ý cái cái chia sẻ này không comment số 5 đấy ạ chúng ta hãy gì ạ phân tích từng cái một à, phân tích từng cái một để chúng ta thấy là bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy thì rõ ràng chính như vậy thì chứng khoán Mỹ sẽ như nào hello nếu mà nếu mà như vậy thì doanh nghiệp thì gặp khó khăn này doanh nghiệp gặp khó khăn này thứ hai là rõ ràng là chính phủ Mỹ đang muốn hút tiền về không muốn thì bung tiền ra để giảm phát doanh nghiệp Mỹ thì họ có van bị lãi suất tăng người ta không đầu tư nữa và bản thân thì người tiêu dùng thì họ có xu hướng là giảm chi tiêu bởi vì lạm phát đang gia tăng giá đang rất là cao nên giảm chi tiêu khi giảm chi tiêu thì vòng quay của tiền nó sẽ giảm dần vòng quay của giảm dần thì nó khiến cho đau Jones giảm mà đau Jones giảm thì nhà đầu tư là làm gì họ rút tiền ra hay họ đầu tư ạ à? Dow Jones giảm họ rút tiền ra đầu tư hay đầu tư ạ à? hello đau Jones giảm thì họ rút tiền hay đầu tư ạ à? Dow Jones giảm chỉ có những nhà đầu tư giá trị như ngài Warren Buffett ạ. Ông có hàng nhiều nghìn tỷ ông là một doanh nghiệp lớn thâu tóm thì họ sẽ gì ạ à? họ sẽ đi thâu tóm xác chết họ đi thâu tóm những doanh nghiệp gì ạ à? tốt còn những doanh nghiệp mà gì ạ à? chết thì nó sẽ tiếp tục chết đúng không hello nếu anh chị em hiểu rõ được cái câu chuyện về kinh tế vĩ mô phép nó đơn giản như vậy và chúng ta thấy rằng là rõ ràng là trước đây thì gì ạ à? ngoài vấn đề tăng lãi suất trước đây phép làm gì ạ à? có phải là phép dùng tiền để gì ạ à? để mua gì ạ à? tiếp tục dùng tiền để mua tài sản của doanh nghiệp thì bây giờ dùng tiền để mua tài sản thì bây giờ không dùng tiền nữa thế thì dùng tiền mua tài sản nó gọi là gì ạ à? bơm tiền thì bây giờ là không bơm nữa thì đấy chính là lý do chúng ta cần phải nắm rõ được tại sao phép nó là ảnh hưởng lớn như vậy và Việt Nam chúng ta hiện tại Việt Nam chúng ta đang là nước mà có nền kinh tế gì ạ à? nền kinh tế gọi là mở rộng rất là lớn với toàn bộ châu Âu Mỹ và rất nhiều nước khác nên chính vậy nếu nền kinh tế chúng ta đang mở rộng thì chúng ta có bị ảnh hưởng không ạ vậy bây giờ nếu lãi suất tăng nếu phép tăng lãi suất thì đồng USD tăng giá thì Việt Nam chúng ta bị bất lợi gì ạ à? nào bây giờ chúng ta sẽ thấy là chúng ta quay trở lại về Việt Nam tại vì Việt Nam chúng ta đang là nước xuất khẩu rất là lớn xuất khẩu rất là lớn với gì ạ với các nước châu Âu với Mỹ chúng ta phải nói rằng là chúng ta đang là xuất siêu luôn ạ xuất siêu nhưng tuy nhiên là bây giờ nếu xuất siêu thì chúng ta cũng phải nhập hàng về đúng không ạ vậy khi mà chúng ta nhập hàng về thì điều gì diễn ra đầu tiên chúng ta gọi là chúng ta nhập hàng về tại vì rõ ràng USD tăng giá thì lúc này họ sẽ gì ạ họ sẽ xuất khẩu sang nếu mà xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam thì nếu chúng ta là người Việt Nam chúng ta mua hàng hóa xuất khẩu thì điều gì diễn ra giá cả có phải là đắt hơn rất nhiều đúng không ạ có phải giá cả đắt hơn rất nhiều không ạ bởi vì chúng ta mua là gì ạ à? dùng tiền USD để nhập khẩu vào nên đồng USD lại tăng giá thì rõ ràng là gì ạ à? chúng ta mua ở giá rất là cao hello anh chị em có tiếp tục chúng ta lại tiếp tục phân tích ạ à? comment số 1 ạ à? giá cao mà giá cao thì nó có ảnh hưởng lạm phát ở Việt Nam không à thế thì tiếp tục giá cao thì nó lại ảnh hưởng cho lạm phát Việt Nam đúng không đó lại gì ạ vì giá cao nên cái nhu cầu tiêu dùng của người Việt Nam sẽ bị, bị giảm xuống đúng không tức là tiêu dùng sẽ giảm xuống bởi vì chi phí tăng cao đấy chúng ta nhìn ạ vậy Việt Nam có nợ nước ngoài không ạ Việt Nam có nợ nước ngoài không ạ vậy nếu Việt Nam và trả tiền cho nước ngoài bằng tổng tiền USD thì chúng ta cần phải trả với số tiền lớn không ạ? Nếu mà đồng USD tăng giá có phải không? Comment số 2 ạ. Tức là bây giờ chúng ta vay nước ngoài rất nhiều với chúng ta phải trả. Chúng ta phải in tiền ra để trả bởi vì trước đây chúng ta gì ạ? Với tỷ giá chỉ có 22.000 thôi, bây giờ chúng ta cần phải gì ạ? Trả. Đúng không? Trả. Tí nữa chúng ta sẽ nói về doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng lợi như thế nào nên rõ ràng chúng ta thấy gì diễn ra rõ ràng là chúng ta đang nợ nợ mà phải trả thì rõ ràng bất lợi cho chính phủ bất lợi cho những doanh nghiệp mà đang được gì à, thu hút vốn nước ngoài đang đang gì à, thu hút vốn nước ngoài bất lợi cho những doanh nghiệp nhập khẩu không ạ tức là bất lợi cho những người mà nhập khẩu phải trả bằng USD không ạ nhập khẩu nhưng bây giờ trả nợ bằng USD có bất lợi không ạ nếu có thì comment nhé đơn giản đâu phân tích đơn giản đúng không còn bất lợi gì nữa bất lợi gì nữa khi mà USD tăng tỷ giá đồng Việt Nam tiếp tục mất giá thì họ sẽ giảm đầu tư Việt Nam không ạ họ tiếp tục giảm đầu tư họ sẽ không đầu tư Việt Nam nữa và chúng ta nhìn thấy là trong gì ạ trong 6 tháng đầu năm thì gì ạ chúng ta nhìn thấy là đầu tư công Việt Nam tăng hay giảm ạ trong 6 tháng đầu năm đầu năm thì đầu tư Việt Nam tăng hay giảm đầu tư công ấy đầu tư công đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp với nước ngoài nó đang tăng cái giảm bởi vì họ đang cần nếu đồng Việt Nam tiếp tục bị mất giá thì họ sẽ gì ạ họ sẽ bị bất lợi nên họ cần phải bảo vệ tiền của họ thế thôi ạ tuy rằng Việt Nam chúng ta so với các nước khác so với các nước khác thì sao Việt Nam so với khác thì cái gì ạ lạm phát chúng ta nó đang ở mức thấp hơn so với rất nhiều nước khác ở Việt Nam ở châu Á thì chúng ta thấy là đặc biệt Đông Nam Á thì có gì ạ à? Malaysia đúng không là nước có lạm phát thấp nhất rất là thấp họ kiểm chế được Việt Nam thì không biết đứng cứ mới nhưng Việt Nam chúng ta cũng kiềm chế rất là tốt nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng đã thấy rằng là những cái yếu tố có thể là không tích cực với chúng ta và điều gì nữa không ạ theo các bạn vậy đấy nếu chúng ta gọi là doanh nghiệp xuất khẩu xuất khẩu đi ạ vậy nếu bây giờ chúng ta là doanh nghiệp xuất khẩu vì tỷ giá đã tăng nhưng bây giờ chúng ta xuất khẩu sang Mỹ xuất khẩu sang Mỹ nhưng trước đó thì nếu nền kinh tế Mỹ nó tốt châu Âu nó tốt thì người ta chi tiêu nhiều không ạ người ta chi tiêu rất nhiều nên khi mà lạm phát gia tăng khi mọi thứ nó gia tăng dù là chúng ta có xuất khẩu được nhưng rõ ràng là cái nhu cầu nó sẽ giảm đi đáng kể đúng không ạ hello anh em có hiểu chưa ạ tức là khi mà cả chu kỳ đi xuống khi mọi thứ đi xuống thì nó ảnh hưởng xuống là phần lớn kể cả xuất khẩu nó cũng bị ảnh hưởng luôn ạ. Bởi vì lúc này cái nhu cầu dù là chúng ta gì ạ, à, đáp chúng ta đang được hưởng lợi về tỷ giá nhưng tuy nhiên thì chúng ta bất lợi về gì ạ? À, về nhu cầu sẽ bị ảnh hưởng. Hello, anh chị em đã nắm rõ chưa ạ? Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là đây là những cái mà ai cũng có thể nhìn thấy. Ai cũng có thể nhìn thấy và mỗi một chuyên gia họ sẽ nói khác nhau chúng ta sẽ đọc trên thị trường mỗi một gia hôm nay dũng chỉ nhìn vào cái này để cho các bạn tự phân tích thôi ạ được chưa không có đúng có sai nếu mà mình, mình chị em thấy điều này mà thấy là nó hợp với mình thì comment số 1 anh chị em không thấy hợp thì comment số 2 đơn giản thôi ạ à. đọc sách nào hay đọc sách tưa thì trong trên phân tích thị trường kinh tế vĩ mô thì rất nhiều chuyên gia đều nói khác nhau kể cả gì ạ à? kể các chuyên gia đầu ngành thì họ cũng đưa ra những cái quan điểm khác nhau nên vấn đề ở đây không phải gì ạ cũng là lạm phát như vậy nhưng có những chuyên gia nói là rất tích cực có chuyên gia nói là rất tiêu cực nhưng đây chúng ta đang nhìn về góc độ như này thôi đúng không bây giờ chúng ta hiểu đơn giản là lạm phát thì nó đang 0,7 phần trăm 0,75 tăng quý trước tháng trước tháng này nó không thể giảm âm ngay được không thể dừng ngay được mà chắc chắn nó vẫn còn tiếp tục nó không nếu nó giảm thì nó sẽ giảm 0,5 tháng sau nó giảm là 0,3 chứ không phải nó đang từ 0,75 tháng sau nó sẽ là bao nhiêu ạ là về không hay là không tăng lãi suất được chúng ta cần phải hiểu đơn giản đấy thôi. rồi nên ở đây chúng ta nhìn lạm phát ở đây chúng ta đang nhìn thấy gì ạ à? cái đầu tư duy ở đây nó không phải là những cái gì chúng ta đang nhìn thấy đây mà tư duy ở đây là chúng ta thấy là xu hướng lạm phát đang gia tăng đúng không đây mới là tư duy hello anh chị em hiểu chưa khi mà chúng phân tích cái điều này thì phần lớn chúng ta ai cũng làm được phần lớn mọi người ai cũng biết được phần lớn ai cũng có thể nói được này nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta đang thấy là xu hướng lạm phát xu hướng lạm phát nó đang tiếp tục tăng hay là tiếp tục giảm thế thôi nếu bây giờ nói lạm phát ai thể nói được chia sẻ này cho một đứa khoảng lớp 5 một bạn trẻ lớp 5 là bạn có thể hiểu được nếu chúng ta phân tích cho bạn một cách chi tiết nhưng bây giờ chúng ta cần phải gì ạ xem xu hướng lạm phát nó đang gì ạ tăng hay giảm chứ còn bây giờ phân tích thì gì ai thể phân tích được chuyên gia họ nói đầy trên mạng đầy đúng không nó rất là nhiều luôn ạ à. nên ở đây chúng ta làm sao để chúng ta phân biệt phân tích được vậy bây giờ chúng ta đang sẽ là những cái yếu tố đó chúng ta không biết đúng hay sai được không bây giờ chúng ta tạm thời là không biết đúng hay sai anh chị em comment ạ à. số số 8 đi chưa biết đúng hay sai hãy comment số 8 là hiện tại chúng ta cứ vẫn nói như vậy giả sử chúng ta đang định đưa ra chúng ta nhìn thấy đấy nhìn thấy điều đó và chúng ta đưa ra kịch bản như vậy thế rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy điều đó quan sát điều đấy nhìn thấy điều đó và chúng ta đang đưa tạm thời đưa ra kịch bản như vậy tạm thời đưa ra kịch bản như vậy vậy khi chúng ta đưa ra kịch bản như vậy bây chúng ta bước sang một kịch bản thứ hai là chúng ta xem là quy luật cung cầu vậy cung cầu ở đây nó mới là quan trọng bởi vì chúng ta đưa ra kịch bản nhưng bản thân là các tổ chức lớn các định chế lớn những nhà đầu tư lớn những cái tài chính lớn những nguồn tiền lớn họ có làm như vậy không đúng không ạ chúng ta đang đọc thông tin nhưng chúng ta không biết rằng là nhà đầu tư tổ chức lớn họ đang làm gì không biết là các tổ chức họ lớn họ đang làm gì và chúng ta đọc thông tin nhưng chúng ta gì ạ à? sử dụng thông tin đó giống như sự thật chúng ta sử dụng thông tin đó giống như những cái gì chúng ta nghĩ nhưng chúng ta cần hiểu rõ rằng là thông tin đó nó có thực sự là thật hay không thế thôi ạ à? bây giờ chúng ta xem là vậy các thông tin này quan sát trên cái biểu đồ này vậy hiện tại những cái thông tin như vậy thì rõ ràng là nếu cái thông tin đó lạm phát mà nó cực kỳ xấu nha nếu bây giờ chúng ta chúng ta tư duy này nếu thông tin lạm phát mà đang xấu như vậy mà thời điểm này mà nó có rất nhiều tiền tham gia vào thì lạm phát lúc đó nhiều khả năng nó là đỉnh lạm phát anh chị em hiểu không ạ tức là cái nếu bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta lập lập trình ấy anh chị em muốn học về lập trình không ạ nếu gì nếu mà lạm phát đang ở mức đỉnh nha nếu lạm phát đang ở mức đỉnh tức là thông tin vẫn là cực kỳ tiêu cực mọi thứ đang rất là rất là khủng khiếp trên thị trường chứng khoán thì lúc này ai cũng nói là lạm phát nhà nhà chuyên gia phân tích rất là xấu mà trong trường hợp dòng tiền lớn tiếp tục tham gia ở đây dòng tiền lớn tiếp tục tham gia ở đây thì đây chính là đỉnh của lạm phát hello nhà mình có hiểu chưa ạ đó là kịch bản đầu tiên như trong trường hợp là lúc này là phải có dòng tiền lớn tham gia vào đây. Vậy theo các bạn, liệu bây giờ có phải là đỉnh lạm phát không? Có dòng tiền lớn tham gia vào chưa? Có dòng tiền lớn đổ vào chưa? Có dòng tiền lớn chưa ạ? Bây giờ chưa có dòng tiền lớn tham gia vào mà cứ nói rằng là cơ hội của 85% nhà đầu tư tham gia vào. Nhà đầu tư cá nhân thì là những người gì ạ? Không có kiến thức, không có trải nghiệm, không có kinh nghiệm. Chỉ cần gì ạ? Một ông tướng thôi là ông đã à, gì ạ? Ông có thể tiêu diệt hết cả một đoàn quân Đúng không ạ? Tướng mà không có gì ạ? Quân thì nhiều mà không có gì ạ? Không có tướng giỏi thì quân đó sẽ bị gì ạ? bị chỉ có một vài quân tinh nhuệ là nó có thể tiêu diệt được hết vậy 85% các nhà đầu tư cá nhân này kiến thức thì không có trải nghiệm thì không có tư duy thì không có mà lại đi phân tích rằng là đây là cơ hội của 85% cá nhân nếu chúng ta học và chúng ta đọc tư duy như vậy anh chị em có thể phân tích tư duy như vậy thì anh chị em nghĩ như thế nào ạ nếu bình thường chúng ta nhìn về tư duy khác thì chỗ này là à nhà đầu tư cá nhân họ đang gì ạ à, quan tâm đến và dòng tiền đang rất là tốt bởi vì họ đang khảo sát cá nhân nhưng nếu chúng ta quan tâm dòng đầu tư tổ chức họ đang rút ra thì tổ chức họ đang rút ra họ có nguồn lực họ có tài chính họ có vốn họ có trí tuệ mà họ đã rút ra thì chúng ta là ai mà chúng ta lại lại phân tích theo kiểu vô trách nhiệm như vậy hello anh chị em nếu hiểu comment like cho Dũng một like ạ à tại vì đây là cái những cái chia sẻ nó là gì ạ móc hết ra gan ruột ra không ai chia sẻ cho các bạn đâu ạ à. hãy chia sẻ comment cái video này và chia sẻ cho nhiều người khác được biết bởi vì Dũng tin chắc là đây là những video mà nó sẽ giúp cho bạn cộng đồng của bạn những người thân của bạn những người ai đó mà mà các bạn gặp hiểu rõ rằng là họ thay đổi được hãy đặc biệt là những bạn nào là lần đầu tiên mà biết tới kênh của Dũng thì nhớ đăng ký ngay ạ nếu bạn nào lần đầu tiên mà đang nghe hoặc là biết về kênh của Dũng thì hãy đăng ký ngay hoặc là các bạn nào đã gì ạ đã nghe mà chưa đăng ký thì cũng đăng ký ngay bởi vì sẽ có thời điểm mà Dũng thị trường nó tạo đáy mà các bạn không nghe được thì điều gì diễn ra lúc đấy các bạn có nói nói là số phận hay là gì không ạ vì trong nhiều năm trở lại đây thì cái việc mà để biết cái thị trường tạo đáy biết thời điểm nào thị trường có thể tạo đáy thì DVD là như cái gì ạ à? một trong những kênh có thể gì ạ các bạn có thể gì ạ các bạn đừng tin nhá các bạn đừng tin bạn tốt nhất là các bạn đừng tin các bạn có thể theo dõi toàn bộ những cái thông tin toàn bộ những chia sẻ tại vì video này là nó là public mà video thì nó public các bạn nhớ là video nó public nên các bạn thấy là thời điểm đỉnh nhá cái thời điểm thị trường là đỉnh thì video của DVD bị chửi nhiều nhất thị trường tạo đáy thì video của DVD cũng bị chửi nhiều nhất nhưng các bạn xem lại cái điều này thì các bạn thấy rằng là nó là như vậy đấy đáy thì người ta không tin và lúc đó mình bảo đây là đáy rồi anh chị em gì à, đây là cơ hội để các bạn mua vào thì bị chửi bởi vì người ta bị thua lỗ quá nhiều rồi họ đau khổ khi là đỉnh thì giúp bạn là đây là cơ hội để bán ra thoát hết ra thì họ cũng chửi bởi vì họ vẫn còn kiếm được nhiều lợi nhuận từ penny nên họ cũng chửi nên tái họ cũng chửi và đỉnh họ cũng chửi câu chuyện này câu chuyện là rất bình thường dũng thấy rất là vui bởi vì cái điều này là gì ạ dũng đã biết được cái tâm lý nhà đầu tư đang ở đâu dũng đo lường được mọi thứ đang ở đâu để dũng gì ạ xử lý xem là cái quyết định của mình nó đúng hay sai và đấy là cách đo lường bên thị trường đơn giản đúng không ạ Thế thì ờ, một số bạn có hỏi Dũng là bây giờ làm thế nào để có cách làm sao để học chứng khoán nhanh nhất, có cách nào để trải nghiệm thị trường chứng khoán nhanh nhất, có cách nào để hiểu rõ thị trường chứng khoán nhất nhanh nhất thì có một cái điều mà Dũng muốn gửi đến chị em nếu bạn nào chưa đây là cái cái chương trình này nếu các bạn đây là để cho các bạn đấy là đây là cái kênh cái chương trình như này à, khi các bạn tham Dũng có một cái khóa học bí mật đầu tư chứng khoán thì tôi có một cái trường hợp đặc biệt như này bạn đăng ký khóa học này thì với cái điều kiện đơn giản là đây là cái khóa học này đây là cái đường link à, đường link là học quang dũng dvd vn e. nếu các bạn nào có thể đây dũng sẽ gửi cho các bạn thì cái khóa học này hiện tại trong thời điểm này à, cái mức à, chúng ta gọi là chúng ta gọi là mức phí khá là ưu đãi với chúng ta chúng ta ở đây chúng ta à, với mức khá là là ưu đãi khi các bạn tham gia khóa học này thì có điều đầu tiên các bạn sẽ thấy là các bạn đăng ký ở đây là nó sẽ tự động ngay nhưng có một cái điều đặc biệt là nếu các bạn đăng ký xong khoảng sau 3 ngày các bạn học hết đi ạ nếu các bạn thấy rằng gì ạ nó không hiệu quả không hiệu quả nhá các bạn gửi đến gì ạ báo báo là các bạn sẽ không đầu tư nữa bạn dũng là gửi tiền là số tiền rất là ít thôi ạ nhưng các bạn cứ làm sao để học trong 3 ngày đấy sau đó các bạn là à cái khóa học này nó không có giá trị với tôi tôi muốn gửi tiền dũng tài khoản lại cho các bạn nhưng tại sao các bạn phải học khóa học này lý do như sao đây là các bạn sẽ thấy nội dung ở đây nội dung ở đây các bạn sẽ nhìn thấy đầu tiên là gì ạ cách thức để đạt được sự giàu có và thành công thịnh vượng một là chúng ta thấu, thấu hiểu sáu nhu cầu con người chúng ta thấu, thấu hiểu như nào làm sao để biết là chúng ta đang có nhu cầu gì trong cuộc sống thứ hai là năm yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc thứ ba đó là gì ạ những cái cảm xúc của chúng ta nó đến từ sự kiện phản ứng tức là cảm xúc chúng ta và kết quả chúng ta như nào và làm sao chúng ta tiếp theo là chúng ta làm sao để quản trị cảm xúc cảm xúc nó đến từ đâu tiếp theo là chúng ta nhận diện được cái cảm xúc biết cảm xúc đến đâu chúng ta nhận diện ra nó chúng ta mới gì ạ thứ ba là gì ạ đầu tư chúng ta cần phải tiếp tục là chúng ta phải xác định cái mục tiêu và mục tiêu chủ đạo để thúc đẩy cảm xúc chúng ta làm sao để có mục tiêu chủ đạo thúc đời chúng ta thứ ba là năm bước để gì ạ à? chúng ta phải đạt được cái mục tiêu và đây là cái gì ạ à? đầu tiên chúng ta đầu tư chứng khoán chúng ta cần phải nắm rõ được cái gì ạ à? cảm xúc mục tiêu ạ à? chưa biết đó là thứ hai là chúng ta cần phải biết nắm được tư duy Đấy, nếu bắt đầu thứ tiên chúng ta phải nắm rõ cái tư duy sai chúng ta một là gì năm sai lầm mà phải chúng ta phải hiểu rõ rằng là sai lầm đầu tiên là chết người đó là sai lầm về tư duy sai lầm đầu tư mắc phải thứ hai là sai lầm gì ạ à? sai lầm ờ, sai lầm về gì ạ à? sai lầm về chiến lược sai lầm về gì ạ à? sai lầm tóm lại là chúng ta có rất nhiều sai lầm về tư duy trung bình giá xuống và đặc biệt là những sai lầm là liên quan đến gì ạ hệ thống đầu tư quan tiếp theo chúng ta nói về kinh tế vĩ mô ạ chúng ta thống tại sao chúng ta hiểu về thị trường chu kỳ thị trường chúng ta hiểu về kinh tế vĩ mô tác động thị trường như ra sao chúng ta phải hiểu về nhóm cổ phiếu như nào chúng ta làm sao để biết là nhóm cổ phiếu nào dẫn đầu chúng ta cũng phải hiểu cách xác định cổ phiếu dẫn đầu chúng ta không phải các phân khúc nào thị trường có lúc thì nó tập trung vào blue chip có lúc tập penny có lúc đầu cơ thì mỗi một giai đoạn không phải là lúc nào chúng ta đầu tư cổ phiếu tiếp theo chúng ta cần hiểu là sơ đồ chiến lược của một doanh nghiệp tức là doanh nghiệp nó có sơ đồ chiến lược như nào và tiếp theo là dũng sẽ phân tích một cái báo cáo tài chính nhỏ để cho các bạn biết thì đây là toàn bộ cái gì ạ phần thứ ba phần thứ tư chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là những cái phân tích cơ bản trong cái gì ạ ừ, quan trọng uh, tổng quan để các bạn hiểu rõ rằng là phân tích cơ bản trong phân tích kỹ thuật nó gồm những gì ạ một là chúng ta hiểu về gì ạ quy luật vận động của của vết a tức là vết a tức là giá khối lượng biến động biến động lớn tức là phân tích kỹ thuật dựa vào một cái gọi là vết a chúng ta hiểu được thế nào là quy luật cung cầu các nhà đầu tư tổ chức họ làm gì họ mua gì và các nhà đầu tư cá nhân họ làm gì và cái quy luật nó diễn ra như nào chúng ta nắm rõ là các giai đoạn chu kỳ một cổ phiếu tăng trưởng suy thoái hay là gì ạ à? tích lũy đi ngang phải biết chu kỳ của nó chúng ta đầu tư được chúng ta hiểu rõ là cái mẫu hình nó là gì ạ à, nắm rõ được cái gì ạ à? một cái mẫu hình phân phối ra sao nắm rõ một cái mô hình tích lũy như nào và cái cuối cùng đó là chúng ta sẽ gì ạ à? quản trị rủi ro và cơ cấu doanh nghiệp cho nó hiệu quả nhất và chúng ta sẽ còn rất nhiều các cái phần khác nữa thế ở đây chúng ta sẽ này à, sẽ có một số các điều các bạn sẽ thấy rằng là đây là kiến thức ở trong cái chương trình này các bạn có thể tìm hiểu với mức phí học phí rất là là khá là hấp dẫn dành cho các bạn Tuy nhiên thì à, bắt đầu từ tháng sau nha các bạn nhớ là bắt đầu từ tháng sau thì cái mức học phí này nó sẽ lên đến à, mức mức mức khác đi ạ đó là có thể lên 700 hoặc là hơn 700 thì đó đấy thì 5 đến 700 đó cũng chưa biết nhưng rõ ràng như thế nhưng tuy nhiên thì các bạn biết rằng là khi các bạn tham gia lồng này thì khoảng độ 2 đến 3 tháng Dũng sẽ là người trực tiếp trên room nhá người trực tiếp trên room có thể diễn ra 2 đến 3 ngày thậm chí là 4 ngày 2 3 hoặc 4 ngày để đào tạo trực tiếp cho bạn trên zoom đấy là cái điều cái điều tiên các bạn sẽ thấy là đặc biệt là bao nhiêu các bạn đã rồi đang ở hồ chí minh và các tỉnh lân cận đến mùng 6 mùng 7 khả năng mùng 6 mùng 7 ở đây Dũng sẽ cho cái lịch à, để chúng ta biết rằng là à, tuần đầu tiên của tháng sau tuần đầu tiên của tháng sau là Dũng có một cái chương trình chương trình ở Hồ Chí Minh khi các bạn tham gia chương trình đó thì các bạn tặng được tặng luôn gì ạ à? được tặng luôn khóa học này và cái khóa học này nếu các bạn đang tham gia chương trình đó ở thời điểm này thì trong vòng trong vòng hết tuần tuần tới bắt đầu hết tuần tới tức là đến chủ nhật tuần tới hết tuần tới thì cái chương trình này sẽ là sẽ kết thúc kết thúc và nếu các bạn muốn đăng ký thì cái mức phí nó sẽ cao hơn nếu các bạn cứ học đi ạ các bạn cứ học đi sau 3 ngày các bạn thấy là không hiệu quả 3 ngày các bạn học hết đi không hiệu quả thì các bạn comment giúp sách livestream để các bạn comment đúng không bao nhiêu bạn đã học cái khóa học này rồi thì comment số 1 ạ. Bao nhiêu bạn đã học đang học cái khóa học này? Ở trên video này comment số 1 ạ. Nếu các bạn đang học rồi thì các bạn có thể comment, các comment một cách gì ạ? Các bạn comment mang tính chất là với số tiền bạn bỏ ra và với cái gì ạ? Cái kiến thức bạn nhận được, bạn hiểu được thì bạn cứ comment những cái gì à, nó tích cực hay là là nó không tích cực các bạn cứ comment thật thoải mái. Các bạn học các bạn comment thoải mái bởi vì các bạn học cái cái này trên thị trường chứng khoán bạn nghe phân tích trên thị trường chứng khoán bạn không hiểu rõ là người ta cứ phân tích là gì ạ à? giá khối lượng mọi thứ mà chúng ta chẳng hiểu là các bước như nào để trở thành đầu tư thành công dù là các bạn đầu tư lâu năm rồi các bạn đầu tư lâu năm rồi nha các bạn đầu tư rất là lâu năm rồi các bạn đầu tư có trải nghiệm kinh nghiệm rồi mà hàng năm đầu tư vẫn thất bại thì đây cũng là cái kiến thức dành cho các bạn đây cũng là kiến thức dành cho các bạn dù là các bạn đầu tư rất thành công rồi thì nó cũng là kiến thức để cho các bạn củng cố niềm tin nhưng cái khóa học này nó rất gì ạ à? về cơ bản thì nó mức mức phí là khá là hấp dẫn đấy nên ở đây các bạn thấy rằng là các bạn có về các bạn cứ roi vào hay roi vào roi vào các bạn tìm hiểu đấy thế thì ở đây chúng ta chính là chúng ta vừa được học online này đấy, Dũng sẽ tập hợp khi mà chúng ta đủ đủ người anh chị em đăng ký đủ thì Dũng sẽ tiếp tục đào tạo chúng ta online trực tiếp khoảng độ 3 ba ngày đấy học trước video á sau đó Dũng sẽ dạy và trực tiếp bằng gì ạ trực tiếp bằng trên Zoom còn anh chị em nào gì ạ anh chị em nào ở Hồ Chí Minh nhá Hồ Chí Minh đăng ký sớm bởi vì cái chương trình mà Dũng ở Hồ Chí Minh sẽ gì ạ diễn ra trong gì ạ trong bắt đầu đầu tháng 6 mùng 6 mùng 7 tháng 6 ạ các bạn hỗ trợ có comment vào cái lịch ấy cho được các bạn Dũng uh, các bạn hỗ trợ có thể comment cái lịch học lịch đặc biệt tham gia trực tiếp của Hồ Chí Minh thì ở thời điểm đó các bạn sẽ có những trải nghiệm thực tế trên thị trường chứng khoán Dũng sẽ cốt cho các bạn đặc biệt là những bạn nào mà đã bị thua lỗ nặng các bạn nào đã bị mất phương hướng trên thị trường thì trong chương trình đó các bạn sẽ được Dũng sẽ cốt cốt tức là giúp cho chúng ta chuyển đổi về những thức nhận thức làm sao để chúng ta từ nhà đầu tư F0 từ nhà đầu tư thông thường trở thành nhà đầu tư điều luyện có bạn nào đã đăng ký mà chưa được học thì có thế để comment nhá bạn nào chưa đăng ký mà chưa vào được học chưa vào và zoom được học á thì có thể comment cho bạn hỗ trợ nhá cho toàn tuấn và gì ạ toàn tuấn và uh, ờ, hay comment số 5 ở dưới ạ thế chúng ta học cái khóa học đấy trước đi ạ anh chị em học cái khóa học này trước đi ạ bởi vì mùng 8 mùng 6 mùng 6 mùng 7 tháng 8 thì các bạn đây là ở của Chí Minh thì các bạn đăng ký thì các bạn cũng sẽ được học luôn khóa học này đấy đầu tiên là bạn nhận tuy nhiên thì à, và vài em nữa sẽ có một số các ưu đãi đặc biệt dành cho các bạn nữa nên thời điểm này thì Dũng thực tế là à, một vài hôm nữa Dũng có một chương trình à, học y của kem tức là diễn ra ở Sapa mất khoảng 10 ngày nên không có thời gian để để nói về cái chương trình này nên hôm nay Dũng mong rằng là các bạn đấy là nếu các bạn đang gọi bế tắc trong đầu tư nếu các bạn đang đầu tư chứng khoán chưa thành công nếu các bạn thấy rằng là chúng ta cần phải hiểu rõ được cái tư duy đầu tư khi các bạn xem khóa học này các bạn biết rằng là tại sao ngày xưa các bạn bị thua lỗ nhiều quá tại sao chúng ta lại chưa thành công tại sao chúng ta lại như vậy và cái chương trình là nó hay ở chỗ là các bạn đăng ký xong là bạn tự tự động các bạn học ngay các bạn đăng ký xong là bạn quay trở lại zoom các bạn đổi mật khẩu là các bạn có thể học ngay được quay trở lại zoom bạn và và quan quan trọng nữa là các bạn học từng phần các bạn không thể nào thể nào học tách được nó sẽ các bạn nếu các bạn nào học có kết quả hay không là các bạn phải học hết từng phần một từng phần một mùng 6 mùng 7 nhé anh chị em nào ở Sài Gòn mùng 6 mùng 7 là Dũng sẽ có chương trình đào tạo là một cái chương trình trực tiếp ở Sài Gòn với khóa học bí mật đầu tư chứng khoán khóa bí mật đầu tư chứng khoán trực tiếp ở Sài Gòn trực tiếp Sài Gòn anh chị em đăng ký nhanh bởi vì thực ra là sao ở Sài Gòn thì nó chỉ có có khoảng độ hai còn 200 suất ạ còn 200 suất ạ 200 suất mà hôm nay Dũng có chia sẻ nha Dũng chia sẻ thì 200 suất đó có thể gì ạ sẽ được đóng có thể trong tuần này không những phải trong tuần này trong ngày kia trong 3 ngày Dũng nghĩ là hay trong thậm chí là trong tối hôm nay là hết luôn ạ à. nếu anh chị em đăng ký sớm bởi vì thứ nhất là chúng ta cũng chẳng mất cái gì cả thứ đầu tiên là chúng ta đăng ký chúng ta học đi học sau đó không hiệu quả thì sao đăng ký học đi không hiệu quả anh chị em nhá các bạn hỗ trợ nhập trong 3 ngày anh chị em cứ học đi không hiệu quả anh chị em comment lại đúng comment lại đúng tài khoản đúng cái các thứ ạ à. à, số địa chỉ các thứ thì gì à, Dũng kiểm tra lại chính xác Dũng sẽ hoàn lại tiền Vui không ạ? Tức là học không phải mất tiền nhưng chỉ trong đợt này thôi nhá. Trong đợt này thôi trong đợt này thôi, còn có thể là trong đợt khác. Hôm nay Dũng mong muốn rằng các bạn nắm rõ được này. Chỉ trong đợt này duy nhất trong là trong tuần này đấy ạ. Dũng comment là trong tuần này, tức là ở kết thúc cái chương trình này. Cái này được kết thúc trong tuần này. Vào ngày ở đây Dũng sẽ chia sẻ ngay vào vào ngày 17 17 tháng 17 tháng tháng 7 năm 2022 cái này kết thúc trong đợt này 17 tháng 7 năm 2022 nên chúng ta nhớ đăng ký ngay và khi anh chị em đăng ký ngay và chuyển khoản thì các bạn sẽ nhận luôn được cái tài khoản ngay ngay tức khắc và anh chị em học không phải hỏi ai cả còn trong trường hợp anh chị em nào đăng ký mà chưa nhận được thì thông báo để hỗ trợ giúp chúng ta ok đó là cái phần mà chúng ta có thể đăng ký à, tuy nhiên bây giờ chúng ta lại quay trở lại thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem rằng là nếu không có dòng tiền tham gia vào đúng không Vậy khi mà không có dòng tiền tham gia vào ở đây thì điều gì diễn ra? Không có dòng tiền lớn tham gia vào ở đây thì những cái quá trình này nó kéo lên nó có thể bị thất bại. Khả năng thất bại là rất là cao. Nhưng tuy nhiên là trong trường hợp các bạn thành công, trường hợp tích cực chúng ta thành công thì việc đầu tiên là gì ạ? Lợi nhuận chúng ta cũng không được bao nhiêu cả. Bởi vì áp lực phía trên này rất là lớn. Chúng ta cũng biết rằng là khả năng phép tăng lãi suất trong thời gian tới là rất cao nên tuy nhiên khi mà cái khả năng đó nó khiến cho thị trường giảm và nó giảm nó bị vỡ cái kênh này khi nó giảm nó bị gãy cái kênh này bởi vì chúng ta biết là không có dòng tiền lớn tham gia ở đây mà giảm bị gãy kênh thì thị trường nó có giảm đi rất là sâu và các bạn có thể thấy là từ 500 triệu sau đó còn thì ạ à, 300 triệu lãi thành 500 triệu sau đó tiếp tục còn bao nhiêu thì các bạn biết và bây giờ còn đúng 20 triệu và bạn đang nó đang hướng hỏi Dũng là làm thế nào để giúp bạn đó thực tế thì à, Dũng sẽ có những buổi chia sẻ không những giúp bạn đó và giúp toàn bộ chúng ta nếu chúng ta sẵn sàng để Dũng giúp cho các bạn bởi vì Dũng là cái người đã thất bại như vậy rồi nên có một cái điều gì ạ à? các bạn thấy rằng là nếu chúng ta chưa thất bại như vậy nếu chúng ta chưa trải qua điều như vậy thì không thể giúp được ạ à. các bạn sẽ không thể giúp được nếu chúng ta chưa trải qua như vậy nên Dũng là những người mà đầu tư chứng khoán thất bại rất là nhiều nên Dũng đã hiểu lý do tại sao cách làm sao để chúng ta thay đổi chúng ta cách làm sao để chúng ta thoát ra khỏi cái tình trạng như vậy và làm sao để chúng ta trở thành nhà đầu tư huyền thoại vậy các bạn thấy là khi mà chúng ta phân tích về dòng tiền không có dòng tiền tham gia khi mà chúng ta phân tích về kinh tế vĩ mô nó cũng đang có những yếu tố tác động đến thị trường vậy bạn sẽ hiểu đơn giản là kinh tế vĩ mô đang tác động thị trường và mọi thứ nó đang tác động thị trường nên dù là các bạn thấy là có một vài cổ phiếu như SI có một vài cổ phiếu như DG họ đã thành công nhưng khi mà các bạn theo dõi cái gì ạ à? theo dõi cái bao nhiêu bạn nếu khi các bạn theo dõi cái khóa học này đặc biệt là cái buổi này này đặc biệt là cái buổi đây là một cái buổi rất là quan trọng này các bạn về các bạn học đến buổi này là các bạn sẽ biết rằng là nếu chúng ta nhìn vào cái buổi đây gọi quy luật cung cầu này đấy thị trường các big boy người ta vận động ra sao các cổ phiếu DG người ta vận động như nào đấy chúng ta hiểu rõ là cái DG còn một vài cổ phiếu lớn nó vận động như nào thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ không có cái chuyện tranh cãi với nhau không có chuyện là đúng hay sai ở đây cả bởi vì chúng ta đã thấu hiểu về thị trường vận động thấu hiểu về gì ạ à? tại sao họ đã gì ạ à? tại sao họ đã kéo lên cổ phiếu như vậy tại sao đã có một khoản tiền lớn tham gia vào có phải đấy là dòng tiền tổ chức hay không thì cái này các bạn xem chương đó các bạn sẽ hiểu rõ được thế thì hôm nay à, về cơ bản chúng sẽ tổng kết như sau ạ à? đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy về về đầu tư chúng ta sẽ nhìn về cái đầu tư à, chúng ta đầu tư chúng ta không thể kiếm tiền thật nhanh được bởi vì tiền chúng ta ở đâu tầm chúng ta ở đâu tiền ở đó nên cảm xúc cái sự tham lam sự gì à, kỳ vọng thiếu cái niềm tin vào chính mình bản thân chúng ta nó khiến chúng ta mất tiền nên nếu bạn là đang gì ạ à, đang đầu tư tại thời điểm này hãy tạm thời dừng ngã tạm thời dừng ngã bởi vì không phải là tiền giá cổ phiếu rẻ mà cổ phiếu đi theo chu kỳ khi cổ phiếu là đi theo chu kỳ thì các bạn cần phải dừng ngay tại thời điểm này bởi vì chúng ta biết rằng là dừng ngay thì chúng ta bảo vệ tiền bảo vệ tiền bởi chúng ta còn rất nhiều cơ hội trong thời gian tới nên bảo vệ là quan trọng à, lý do tại sao để bảo vệ bởi chúng ta biết là nền kinh tế chúng ta bị phụ thuộc rất lớn đã mở phụ thuộc rất lớn về gì ạ một trong nước là gì ạ lạm phát đang gia tăng thứ hai là chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng là lạm phát gia tăng ngân hàng nhà nước thì không cho vay bất động sản nữa thứ ba nữa là khả năng gì ạ bất động sản tới đây nó cũng tiếp tục tạo ra nợ xấu bởi vì rõ ràng là hiện tại các ngân hàng các đặc biệt là các công ty liên quan bất động sản họ không được gì ạ phát hành trái phiếu nữa và đặc biệt là trong năm 2022 thì số lượng trái phiếu phải trả cho trái chủ rất là nhiều nên dẫn đến là cái nguồn tiền nguồn tiền họ cần phải huy động hoặc là nguồn tiền à, lượng hàng cần phải bán ra một là họ phải bán cho ngân hàng hai là họ phải gì ạ sử dụng những chiến lược nào đó nên dẫn đến là bất động sản nó sẽ còn tiếp tục có những cái ảnh hưởng ngày ngắn trong thời gian tới nên chính vậy thì bất động sản ảnh hưởng lên dòng tiền của ngân hàng cũng ảnh hưởng dòng tiền ngân hàng ảnh hưởng thì nó cũng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong thời gian ngắn thứ hai là lạm phát ở mỹ nó tác động ngược lại đến gì ạ à? kinh tế việt nam toàn bộ thế giới nên ở đây chúng ta là xu hướng bất động sản xu hướng phép đang tiếp tục tăng lãi suất và đây chính là một trong những cái phần mà giúp lo ngại nhất ở đoạn này còn phản ứng như nào thì chúng ta tiếp tục theo dõi xem bởi vì các thông tin báo chí tỷ giá cũng như là giá USD giá cái đồng đồng bạc xanh nó có tiếp tục tăng hay không thì đấy là nó đang phản ánh chứ không phải là chúng ta nghe thông tin mọi thứ nó phản ánh trước bởi vì các chuyên gia các dòng tiền lớn họ đang phản ánh chính điều đó tuy nhiên thì khi mà chúng ta nhìn thông tin thì chúng ta cũng chỉ biết là thông tin thôi à, chúng ta sẽ nhìn vào cái gì ạ các biểu đồ về chứng khoán à, biểu đồ về dòng tiền biểu đồ về gì ạ à, quy luật cung cầu thì rõ ràng chúng ta chưa thấy dòng tiền lớn tham gia vào khi mà chúng ta chưa có dòng tiền lớn tham gia vào để tạo ra quá trình đáy ở đây thì chúng ta tốt nhất là chúng ta cũng không tham gia vào bởi vì rõ ràng được thì chúng ta được có một vài vài ly vài like và mất thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta mất rất rất nhiều nên ở đây chúng ta bảo vệ tiền là quan trọng nhất và khả năng gì ạ tại vì dũng không muốn cho chúng ta mang đến kỳ vọng ở đây bởi vì khi mà dũng nói là điều chỉnh mà tự nhiên ngày mai nó tăng thì chúng ta sẽ tạo ra kỳ vọng rất lớn nên chúng ta sẽ không tin nhưng quan trọng là gì ạ dũng biết rằng thời điểm này nó đang rất là rủi ro với phần đông chúng ta nên nếu chúng ta đầu tư theo xu hướng nếu chúng ta đầu tư theo gì ạ chu kỳ tăng trưởng thì đây là cái cách để chúng ta đợi thoát ra hoặc là đứng ngoài còn nếu bạn đã đang đầu tư giá trị thì đó là quan điểm cá nhân của bạn nên thời điểm này thì Dũng sẽ không đầu tư giá trị Dũng sẽ không đầu tư theo gì ạ à, xu hướng bởi vì đây nó là xuống giảm và đây nó là thời điểm mà nó đang rất nhạy cảm mà chúng ta chưa biết rằng là nó tiếp tục ra sao và cái cuối cùng đó là gì ạ à, Dũng có một cái chương trình đó là khóa học bí mật đầu tư chứng khoán bạn có thể tham gia hoặc là không tham gia cái điều quan trọng nhưng trong tuần này trong tuần này đấy ạ trong tuần này nó là đến kết thúc ngày 17 tháng gì ạ 17 tháng 10 à, 17 tháng 7 nếu bạn tham gia thì các bạn sẽ thấy điều gì ạ bạn sẽ được học cái chương trình toàn bộ nội dung của chú Dũng tuy nhiên thì cái điều đó, đặc biệt là sau đó 3 ngày từ kể từ ngày bạn đăng ký nếu trong trường hợp gì ạ bạn thấy không ok bạn thấy là khóa học này nó gì ạ nó không vui với bạn bạn báo với hệ thống bên của DVD DVD sẽ hỗ trợ cho các bạn trả lại học phí cho bạn đơn giản thế thôi ạ bạn vẫn được học thoải mái và trong khi đó gì ạ bạn gì ạ không thấy vui Dũng sẽ hoàn tiền cho bạn và đấy là gì ạ bạn có thể tham gia theo dõi cái khóa học đó và đặc biệt những bạn nào Hồ Chí Minh thì ngày mùng 6 mùng 7 tháng 8 Dũng đã có một chương trình đặc biệt trong đó đây cũng là chương trình của khóa bí mật thôi nhưng tuy nhiên này chương trình này được đào tạo trực tiếp mà sẽ hiểu thế là các tổ chức họ vận động ra sao kinh tế vĩ mô như nào chu kỳ cổ phiếu đặc biệt là các cổ phiếu các ngành tác động như là cổ phiếu và đặc biệt quan trọng nhất là cảm xúc cảm xúc là quan trọng Dũng sẽ cho các bạn đi đến à, các cấp độ cảm xúc từ đau khổ giận dữ thậm chí tuyệt vọng thậm chí là uh, thậm chí là có thể dẫn đến cái chết đến một cái cảm xúc cao hơn đó là cảm xúc gì ạ vui vẻ hạnh phúc bình an nên thị trường chúng ta thấy là rõ ràng là mọi thứ đang rất là nó không được tốt lắm nhưng rõ ràng là sau quá trình dũng đầu tư dũng thấy rằng rất là bình an bởi vì chúng ta có cái công cụ đó là quản trị cảm xúc một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn à, nếu các bạn lần đầu tiên theo dõi kênh của dũng hoặc các bạn đã gì ạ đã theo dõi kênh của dũng đã rất lâu rồi